Chào tất cả các bạn Phần tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn chúng ta sẽ khôi phục một cái file hoặc một thư mục dữ liệu mà lỡ mà chúng ta đã lỡ xóa mất ờ, xóa mà dùng shift delete hoặc là lỡ định dạng mất ở đây ví dụ ở trong ODD mình tạo một thư mục có tên là test và trong cái thư mục này mình tạo ờ, một cái file đi file test đi ví dụ một đi và trong cái ví dụ một này mình gõ vài chữ vô như vậy là rõ ràng là trong cái ổ test trong thư mục test này mình có một cái file là ví dụ một bây giờ mình sẽ nhấp phải chuột lên là mình chọn ship delete luôn tức là xóa hoàn toàn ra khỏi ổ đĩa bạn chú ý rằng delete thì nó sẽ xóa và bỏ vào trong thùng rác nhưng mà ship delete đó chứ giống như dự định dạng là ông ta sẽ xóa vĩnh viễn cái file này luôn phải chắc nếu không dùng phần mềm thì ông ta sẽ không thể nào mà lấy lại được cái file này hết rồi mình ship delete luôn yes và bây giờ mình lại thấy muốn lấy lại cái file vừa rồi bây giờ làm sao đây thùng rác là chắc chắn không có rồi đó thì mình sẽ sử dụng một phần mềm để khôi phục lại cái file đó đó chính là phần mềm file recovery file recovery đầu tiên trước hết là để tải được phần mềm này thì làm như thế nào thì mình cũng hướng dẫn sơ sơ các bạn luôn đó là chúng ta sẽ vào trang google xong rồi chúng ta sẽ gõ vào chữ là file recovery à, nhấn enter thì ờ, trên này sẽ có rất là nhiều phần mềm cho ông ta cụ thể luôn ở đây là file có tên là active file chúng ta lỗi em chữ active trước nữa và đây đây chính là cái trang chủ chỗ để chúng ta sẽ tải phần mềm này sau khi tải xong thì chúng ta sẽ sử dụng bây giờ mình đã tải rồi mình cài rồi bây giờ mình chỉ hướng dẫn các bạn sử dụng nó thôi các bạn nhớ tên phần mềm là Active File Recovery tiếp theo đó đó là chúng ta sẽ chọn cái ổ đĩa hay thư mục mà chúng ta có cần cần lấy lại file đã mất hồi nãy mình là ODDD rồi mình sẽ chọn ODD xong mình chọn là scan ở đây có hai trường hợp thường thường chọn quick scan đây sau khi scan xong quét xong thì mình kéo xuống mình sẽ thấy được cái thư mục mình mới xóa đây các bạn thấy đây thư mục mới xóa của mình là thư mục test rồi giờ làm sao đây ta dắt phải lên ta chọn recover và bây giờ chúng ta sẽ chọn một cái thư mục để để để khôi phục lại cái này một điều lưu ý rằng là không thể khôi phục lại ổ đĩa cũ tức là không thể chọn ổ đĩa D mà chúng ta chọn ổ khác ví dụ giờ cho nó khôi phục ra ổ đĩa E đi nhấn OK và cuối cùng là nhấn recover ồ nhanh quá giờ tôi vào đĩa E có hy vọng là có rồi đúng rồi bạn ổ đĩa E của mình bây giờ đã có một thư mục có tên là test và có cái file ví dụ một đây đây thì rõ ràng là mình đã cứu và được cái file cái thư mục test này giờ phần mềm Active File Recover đây là phần mềm mình thấy cực kỳ hay nó có thể khôi phục lại rất là nhiều dữ liệu chúng ta lỡ xóa hoặc là định dạng mất trên ổ đĩa hoặc là trên USB hy vọng các bạn tải về chúng ta làm thử chúng ta chú ý phần mềm này sẽ được tải về trên trang chủ hoặc là vào Google ta có từ khóa Actify Recovery và phần mềm này là phần mềm có tính phí do vậy chúng ta sẽ tìm những cái phiên bản mà chúng ta có thể sử dụng được chúc bạn thành công